Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại của chúng tôi sẽ test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Đây để biết là Tokyo đây Bếp có model là TH2D Thì ờ, đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem thì bếp á, nó có đây là mặt kính cường lực đây giúp các bạn có thể gội vàng dễ, dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn thì để làm nội thất bên trong của bếp bên ngoài của bếp đây thì những món lớn phía sau bếp á, và bên dưới á, thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để phòng tránh những cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ phải yên tâm được vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng của chúng tôi đây á, thì chúng ta sẽ có đây là bếp nướng hai bình lửa đây rất là dễ dàng và tiện lợi cho các bạn có thể nướng hoặc là vệ sinh các bạn không có mất thời gian để mà đốt lửa than phải mất thời gian đốt than rất là cực là bếp nướng này các bạn chỉ việc bỏ ra ăn vào và bật công tắc để nướng thôi rất là tiện lợi đây là bếp nướng hai tầng lửa đây nó sẽ có một tầng lửa trên áp xuống một tầng lửa phía dưới giúp cho thực phẩm của chúng ta được nướng đều chín đều cả hai mặt thì ờ, các bạn thấy ngoài vệ sinh á, thì cái thiết thiết kế của cái bếp này đây là ờ, là cái ờ, đây cái nướng này là mâm vỉ á, nó sẽ bị nó xính liền vào cái bếp nên mà khi mà các bạn mà cũng vệ sinh á, thì các bạn chỉ việc lấy vỉ và mâm vào như thế này đây đây giờ thấy ra bên ngoài thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn cùng xem đó là tính năng phá ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây đây và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo đó, tôi sẽ bận nhỏ hai ngọn lửa lại các ba bếp lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ga khi mà tắt lửa thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á thì que cảm biến của bếp á đây ở phía sau á nó có một cái que cảm biến đây cảm biến khóa ra chống chống rò rỉ ra rất là an toàn nó sẽ cảm nhận được ờ, lửa đã tắt á thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra đây các bạn có thể nghe tiếng bếp thông báo của bếp nếu mà các bạn chú ý lắng nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tập của relay bếp đó, nó đã đóng lại thì có nghĩa bếp đã tự động khóa ra thì cũng có một số nơi bán khác họ cũng có quảng cáo đây là có tính năng chống trào hàm ý là khi mà các bạn nấu nướng á, mà nướng nó có trào bên ngoài á, thì nó sẽ chạm vào những đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á là cái đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt nước chúng ta đây nên nếu mà có xảy ra cái tình trạng mà nước nó có trào ra bên ngoài á thì cái khả năng mà chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt á, nó cực kỳ là thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không có hơi đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa của chúng ta tắt đó, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa nó mới tắt thôi đây chúng ta phá ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng phá ra khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai đáy nồi ở que cảm biến này á nó sẽ chịu độ lên đến là 250 độ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 nhưng mà xảy ra trạng rò rỉ ga nên là nó sẽ hao pin là biết ga Việt Nam nhưng mà bù lại á, ưu điểm của biết ga Nhật này á thứ nhất á, nó là biết được xuất xứ từ Nhật thứ hai á, các bạn xài rất là bền và cực kỳ tiết kiệm ga và rất là an toàn trên thực tế khi mà sử dụng á, gia đình á, có khoảng 4 người thì một ngày nấu ăn khoảng 2 buổi thì trung bình giá của bình ga nó sẽ vào khoảng 320 ngàn thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là một tháng á, các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga thôi những dòng yếu bình nhật này nó xài cực kỳ tiết kiệm ga và nó rất là an toàn đây điếu đặt cái nhiệt độ cao đây đây là điếu đã tự động giảm bằng lửa đây đây là điếu cháy của đây ba trăm hai đây rồi mới pháo tôi ba trăm tư đây thì nó tùy vào cái vị trí á mà cái nhiệt độ sẽ khác nhau đây phía bên phải đã ờ, tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây thì vì cái vật này á như tôi đã nói thì sử dụng sóc sóc nó sẽ rất là hao pin nên là sẽ có một số cái loại pin mà các bạn nên tránh sử dụng chẳng hạn như là pin con ó pin con thỏ đây thì những cái loại pin này thì các bạn chỉ có thể sử dụng được khoảng từ 15 đến 20 ngày thôi <clears throat> có một số loại pin tốt hơn như là pin Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thời hạn sử dụng có thể lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày <clears throat> nhưng mà những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho biết ở Nhật á, nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng những cái loại biết những cái loại pin này pin <coughs> bên trái thì đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây thì cái tính năng nước cạn nồi này đó là khi mà các bạn còn mà có nấu nước sôi gì đó mà, mà lỡ các bạn quên á khi mà nước nó cạn á cạn nồi rồi đó thì biết nó cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là tiện lợi đây bếp nó khóa ra rồi đây đây công tắc nó mở bình thường thì á, để mà khắc phục vấn đề về pin thì khi mà các bạn biết bên cửa hàng chúng tôi á các bạn nó sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc bao gồm một viên pin sạc như thế này đây đây là pin sạc đây đi kèm với nó sẽ là một cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này <clears throat> thì cái tuổi thọ của cái pin này á nó sẽ khoảng từ 3 từ 3 cho đến 4 năm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 thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào hoặc là các bạn có thể chú ý vào cái đèn hiển thị trên, trên bếp đây khi đèn thì chế tắt ánh sáng đỏ thì cũng nghĩa là pin đã yếu thì các bạn nên cắm sạc vào thì ở cái pin này á nó sẽ có cực âm và cực dương đây thì chú à, tôi cũng làm dấu để các bạn có thể ờ, phân biệt khi mà nhận biết ở nhà dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong sử dụng á, thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương ở đây ra bên ngoài tức là cái vị trí nằm nó như thế này đây đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực cái viên pin này lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực viên pin á thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được thứ hai á là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy cẩn thận lưu ý điều này thì các bạn sẽ dùng một cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái lò xo này và phía trên là cực dương là dấu cộng của viên pin đây nó sẽ có những lỗ nhỏ như thế này các bạn móc cái lò xo này vào những cái lỗ ở đây đây để để ờ, chúng ta có thể cố định cái lò xo lại như thế này để khi mà các bạn cho vào bên trong hộp pin nó sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó bị bung ra để sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết á thì tôi cũng sẵn cái đồng chờ đây để cho các bạn cắm ổ cắm sạc vào đây cái bên không biết đây cái đầu chờ bên hông đây thì tiếp theo bây giờ tôi sẽ thử những tính năng của bếp thì đầu tiên ở bên phải chúng ta đây các bạn sẽ có đây là tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây đây thời gian hẹn giờ tối đa của nó sẽ là 18 ờ, phút thì thời gian mặc định sẽ là 8 phút thì ở đây tôi sẽ giảm đi một phút thôi đây một phút để thử cho các bạn xem tính năng đây là tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây bên trái đây thì đầu tiên á ở đây chúng ta có là đây là tính năng nấu cơm và nấu cháo thì phía dưới đây đây là hàng đầu tiên sẽ tính năng nấu cơm phía trên là nấu cháo đây đây các bạn có thể lựa chọn tính năng nấu cơm và nấu cháo ở dưới là nấu cơm và ở trên là nấu cháo bếp nướng của tôi đã tự động đếm ngược thời gian đây đây là thời gian giờ bếp nướng đây đang nhảy xuống ngược đây đây bếp nướng đã tự động phá ra sau cái thời gian hẹn giờ đây tiếp theo tôi nói về đây là ở đây ở đây các bạn em là tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu thì các bạn có thể lựa chọn bếp bên phải hoặc là bên trái đây khi mà các bạn bật bếp bên bên trái này hiện đại bật bếp trái đây thì các bạn có thể nhấn vào đây đây chúng ta sẽ chọn hẹn thì bên trái đây đây còn nếu mà các bạn muốn hẹn giờ bên phải á thì các bạn có bật bên phải lên đây chúng ta chọn đây để hẹn giờ bên phải đây thì tôi sẽ lắp bên phải đi tôi sẽ thử bên trái cho bạn xem thôi đây các bạn sẽ chọn nút chọn biết bên phải và bên trái ở đây là thời gian thời gian tối đa của nó sẽ là 99 phút thì ở đây tôi sẽ để một phút thôi để thử cho các bạn xem để tính năng hẹn giờ clip nấu ở đây thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô thì như ban nãy tôi đã nói ở cái quầy cảm biến ở đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga lại nên khi mà các bạn rang hoặc là xào những món ăn mà cần những nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này các bạn sẽ ấn vào và giữ khoảng từ 3 cho đến 5 giây đây khi đèn sáng hiện như thế này thì cái nhiệt độ của quay cảm biến này á, nó sẽ chuyển nó sẽ, nó sẽ chuyển từ hai trăm rưỡi lên đến 300 thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái những món ăn mà, mà cần những nhiệt độ cao á, mà không sợ cái nhiệt độ bị kìm hãm lại đây bếp đúng đã bếp uh, bếp nấu bên trái tôi đã làm đếm ngược đây bảy sáu năm đây đây bếp đã tự động tắt lửa và khóa ra lại sau thời gian hẹn giờ đây đây và cuối cùng hai tính năng cuối cùng đây ở đây á, đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên thì các bạn có thể tùy chỉnh nhiệt độ từ 160 180 đến 200 các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ mà phù hợp với thực phẩm mà các bạn chiên đây 160 180 đến 200 đây và cuối cùng ở đây ở ở ở giữa đây thì chúng ta sẽ có tính năng là nấu nước sôi và tính năng hâm tôi sẽ chọn tính năng hâm đây để thử cho các bạn xem ở phía dưới đầu hàng đầu tiên đó, chính là tính năng nấu nước sôi 5 phút thì bếp sẽ tự động tắt vì sao 5 phút bếp sẽ tự động tắt thì theo nghiên cứu á, khi mà nước đạt đến 100 độ C á, thì các bạn sẽ cần mất 5 phút đó chính là thời gian á, để mà nó diệt hết vi khuẩn trong nước cho các bạn giúp các bạn có một nguồn nước sạch và an toàn đó chính là lý do vì sao mà nó sẽ hâm nó sẽ nấu 5 phút sẽ tự động tắt còn khi mà các bạn sử dụng mâm mà bị dính nướng á thì các bạn nên cho một ít nước vào bên trong mâm hứng này mâm hứng phía dưới đây để khi mà trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của các bạn được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn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 cái van này sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú đây thì phía bên cửa hàng chúng tôi sẽ được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu tiên thì nếu như mà có lỗi thì về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương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 để có thể xem được nhiều video để biết của chúng tôi hơn và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận được thông báo những lần thử biết mới nhất của chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đây bếp đã tự động khóa ra sau tính năng hâm đây thì ở tính năng hâm này á tôi nói cho các bạn nghe như thế này ở tính năng hâm này á khi mà các bạn hâm đoạn nguội á chẳng hạn như là canh hoặc thức ăn mà nguội á thì khi mà thức ăn các bạn nóng lên nó đạt tới nhiệt độ mà yêu cầu cái quyết định của nó thì sẽ khoảng một nó sẽ hâm khoảng một phút sau khi mà thức ăn đã nóng rồi á nóng lên á thì nó hâm khoảng một phút sau thì nó sẽ tự động tự động uh, tắt lửa và khóa khóa ra lại nên nó sẽ gọi là tính năng hâm hâm đồ ăn dạ, để các bạn sẽ hâm những món ăn mà đồ ăn nguội chẳng hạn như là canh nguội hoặc là đồ ăn nguội á